rồi sớm mai vai gầy mẹ xa lá sắp xa cây lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao mẹ mẹ già để sau người gánh chính là con con cho con gánh cả đôi vai thân cỏ lặng lội sớm mai vai gầy mẹ già là sắp xa cây lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao mẹ ơi sao biết ra sao gánh lai mẹ già để sau người gánh chính là con con để sau người gánh chính là con con